lâu cao đấy anh nói là ông này có cái loại cao được đăng ký là à, để gội đầu gội đầu hay lắm xem nọ xem kia đất đất rồi khu vực sạch đấy thế các bác phải để nghiên cứu về cái chất đất và đồng thời là cái khu vực này trồng được những cây gì nó phù hợp đúng không? Giữa, giữa giữa những nhà sản xuất này này và những nhà đầu tư ấy vâng. phân ấy thì làm sao cho nó phải xem tận nơi vâng. à, chất đất như thế thì vâng. nhà máy phải bổ sung ra sao vâng. đảm bảo thì chúng tôi mới bán hàng được. Vâng. Ừ đấy đâu nó phải ra đấy, như này mà đảm bảo nó màu sắc như này vâng đấy màu sắc như toàn này toàn hoa tím hết rồi đấy vâng. <coughs> nhưng mà như thế này là bao nhiêu tuổi thì tức là trồng bao nhiêu tháng ạ cây này là được 8 được... tháng rồi 18 tháng khoảng bao nhiêu lâu thì anh 8. làm có thể làm cái <coughs> cứ 8 tháng thời gian là nào làm ra là nếu mà có thời gian mà nó khô cơ ấy thì có chậm nhanh nhất phải cho ra thế à? vâng vâng mà phải như thế này à, như thế này thì mới vâng. nấu cao được đúng không ừ, thì mới ra được <coughs> chứ còn non quá nó cũng không nấu được được cái hàng lượng nó đây này Thất cái chỗ này nó già thế này mới non đi chặt thu hoạch đi vâng nhá như như còn cái chỗ bên này non non này không làm gì cho đời không, không được đấy cái này là sẽ thiệt thòi cho người tiêu dùng Ừ. mà cái, cái hàm lượng không có thời gian vàng đâu vậy ta... khi mà em mà cung cấp mà phân ấy chẳng hạn ấy, mà không đảm bảo cái chỉ số phân ấy vâng. mà cái chất đất ấy mấy cái cùng cái phân ấy thì vâng. cây không mà phát triển được tốt đúng vâng. chưa vâng như ừ thế. Đây nó phải đủ dinh dưỡng. Đấy thì vậy những kỹ sư là phải trực tiếp về là phải xem là những cây xà đen mà nó non như thế này là mới trồng thời gian mà ít ý, thì là chưa đủ để thời gian để là mình lấu à, cao được đúng không? Đúng rồi. Được. À. Nó phải là ở cái già như cái kia cái nó có cây, có cộng nó chưa? dài chưa đúng không? Ừ. Đúng ừ. À. Tức là nó phải ờ, cây này vẫn chưa thu hoạch được. Nó phải dài như mãi ở trong kia. Ừ. Đấy, cây phải có có tuổi của nó, vâng. được tuổi mới được khai thác. Vâng. Mà khai thác về thời gian nó phải là uh, nắng giáo hàng tuần để cái khác chứ không phải là đấy lúc nãy là là à, em cũng đỗ cho để cô xem là à cánh đồng chỗ kia mới trồng được mấy hecta thì cái cây bắt đầu mới ươm thế thì xem chất đất lên như thế thì uh, khi về nhà máy thì nhà máy phải cân phải điều chế như nào xong đó hôm nào phải thử nghiệm một một sao đấy đầu tư trước đã để so sánh ví dụ như đợt tới thì em muốn là anh sẽ đầu tư cho em một xào này để cô đầu tư không đã để so sánh với cái chỗ cái chỗ mà cái ruồng bên cạnh mà anh đã đầu tư của người khác đấy sau khi cái việc ý đấy phải cụ thể thế em ạ vâng thì mới đánh giá là cả à cái ruộng bên này tôi không đầu tư vâng. mà tôi đầu tư của phân người khác vâng. mà em lại đầu tư cho anh cái phân này vâng. Đấy, sau đó chất lượng thì bọn anh mới mua được đúng rồi nó vâng. phải... đấy phải cam kết với tụi ý vâng. thế còn bây giờ người thực tiền thật vâng. vâng. chúng tôi dòng và đây... làm theo đúng quy trình vâng. của nhà máy vâng. cung cấp hàm lượng để cây phát triển như thế nào Vâng. Đấy, vâng. nội dung như thế. Vâng. Tức là mỗi một uh, giống thì có thể em cho một ừ, hai sàng, một vài sàng. Chúng tôi chọn làm vâng. cái dược liệu về cái nhất đất phải sạch. Đất sạch. Không có cái kiểu đất trồng dòng ờ, dưa chuột hay là dòng cà chua này chúng tôi không không, không dùng. Đấy phải đất sạch. Vâng. Nước sạch, phân vâng. hữu cơ. Vâng. Đấy. Đây phân nhà mình ngựa đấy phân gì? Phân nhà mình thì nó là phân vô cơ nhưng mà nó lại là dòng chung vi lượng. Còn cái đạm nân kali NPK là phân đa lượng cái việc ý là anh không nắm được thì có biết cái... ông <laughs> giám đốc là nắm được rồi thế <laughs> cái này báo cáo các anh nè cái này nó có thể là cái phân này nó kết hợp với các phân à, đa lượng vô cơ cũng được mà phân hữu, hữu cơ cũng được là phân của tức là cái phân của mình ý, nó là phân trung vi lượng vì gây, hiện tại trên thị à, trường ấy các phân kia nó là phân đa lượng nó phải kết hợp với trung vi lượng nữa mới đủ chất cho cây tức là cây đủ đa lượng trung lượng và vi lượng thì bây giờ là hiện tại bây giờ là mình chỉ cung cấp cho nó cái đa lượng thôi chưa ừ. cung cấp cái trung vi lượng cho nên nó thiếu, anh là... nó thiếu chất thì nó thiếu chất thì đi giờ đây <laughs> cái cái cây của các anh đây là thế sau này là thế này làm cái sản phẩm ra ấy là các anh có thể cho một sào ở đây thì nhưng mà thế này sau này một sào của các anh ở đây là cái những cái sản phẩm này là con nó đưa cái chất lượng của mình nó khác với cái sào mà đang mà dùng đang cái cái cái loại phân thường ừ. bình thường khác đấy để, để mình đánh giá được ừ. tại vì cái này nó sẽ đánh giá là ở cái tính chất là từ giai đoạn này trồng cây đến lúc là là là là lỗ cao phải không vì cái này nó sinh nhiệt cao sạt vào cuối cùng mà đúng. chứ là mình không phải nói được cái chỗ đoạn là ông tốt là do đầu nhưng mà không tốt là do sau cuối là không được cái phân nó phải tạo cho một cái cây dược liệu này được hàm lượng cao nhất vâng. cao hơn tất cả các loại phân khác vâng. ví dụ như thế cái phân vi lượng này nói là cái phân gọi là đúc kết cũng, của cái cũng may thế này em, em ờ, phát này khi em chơi cô phúc chủ tịch hội đông y của tỉnh hưng yên video này là em cô phúc thế thì toàn những chỗ của nó là quen thì em cấm giới tôi tin tưởng chứ không có cái kẻ cô phúc ra với kẻ con này ra hoặc là em yêu cầu cô này phải đầu tư cho tôi thử nghiệm đã để so sánh cái xào của tôi cái xào của ông thì cực chơi nó phải hơn tôi mới chơi không chơi hơn tôi không chơi đấy quan điểm đấy cái này chúng tôi làm xong chúng tôi đi kiểm nghiệm à. có phải có phải làm đùa đâu vâng. bởi vì nếu như em sẽ cho phân để mình làm mô hình thí điểm thì mỗi một ờ, giống thì mình có thể cho một vài sào để mình làm để um, cho các anh ờ, tận mắt chứng kiến thấy được cái cái cái, cái kết quả của cái phân xinic này nó như thế nào rồi sau đó nếu mà thành công thì mình nhân rộng ra Đấy. Vâng, vâng. Vâng. bây giờ mình có thể là vào xem xem là các anh ấy ta như nào <laughs>